Thank you. em chỉ coi tình yêu này như là một mảnh giấy thôi đã chấp phá quá nhiều lần không thể hành lại được nữa rồi bao năm chỉ yêu một mình hôm nay trái tim đã mê rồi cần một người cho em theo người anh em đơn thương người anh đã từng sát thương hôm qua chung lối hôm nay khác thường ta không còn bên nhau vậy xin đừng làm khó nhau người không anh em là đơn phương người anh đã từng sát thương hôm qua chung lối hôm nay khác thường ta không có bên nhau vậy xin đừng làm khó nhau người không nên nhớ sẽ là tim đau khi yêu anh cứ nghĩ là anh chỉ cần cho hết đi tình cảm bao lâu em nhớ phút mình muốn tay giờ xa côi từ nay đường tình ta sẽ ôm ta nhớ chúng mình chưa từng chung nhau